chào anh em clip này tấn sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng máy đánh bài chơi ba cây à, ờ, tấn sẽ hướng dẫn cách chơi đánh bài ba cây để em hiểu bên trong đánh bài ba cây ấy cực kỳ dễ anh em chỉ cần chơi bằng một tay thôi anh em chỉ cần một tay là anh em đánh ba cây chiến thắng rồi đánh ba cây ấy là mình sẽ làm con mình bốc cái mình làm cái thì ờ, tỷ lệ của nó sẽ là không hỗ trợ nhưng ví dụ bây giờ bốn nhà một hai ba bốn mà bây giờ nhà này làm cái đi thì người ta để ở đây mình sẽ là người bốc cái mình đến vòng mình bốc cái mình canh bài này mình canh bài cái vèo cái phát máy nó báo này máy nó báo ba mình xòe cây số 3 lên đấy mình xòe xòe cây số 3 lên như này đấy. mình xòe cây 8 8 thì nhà này chia 8 thì là lùi một chia từ đây cái thì chia từ đây nhất 9 mà nhất 5 nhất 9 thì bây giờ cái nữa ở bên này nó chia một chia từ đây 1 1 2 3 4 5 6 7 8 chia từ đây bốc cái mà đúng không nhà mình sẽ lớn nhất ai chia cũng vậy quan trọng là mình bốc đúng cây thôi đấy nhà mình sẽ lớn nhất nhà mình 5 điểm nhà còn lại anh em thấy không nhà mình lớn nhất này 3 điểm này đấy một điểm này trương tịt ván này trương tịt nhé đây là cách bốc cái ai ai làm ai làm trương cũng được chỉ cần đến vòng mình bốc cái nếu mà đánh được hai người bốc cái thì nhanh lắm ví dụ bây giờ nhà này làm trương đi nhà này làm trương người ta không biết mình đánh máy đúng không người ta để ở đây thì mình kênh bài này mình bốc vào đây mình bốc ra nó báo hai mình ngửa cây số 2 lên nhất đối 7 trương, trương là đếm 1 2 3 4 5 6 7 chia dưới đây trương cầm chia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 bài mình 10 đó bài trương này trương thua này bài này 5 6 7 đồng hoa này đó mình sẽ ăn với trương mình sẽ ăn với trương mình 10 này đó, quy trình bốc cái đây được gọi là quy trình bốc cái anh em nhé anh em chỉ cần à, máy báo bao nhiêu anh em ngửa cây bấy nhiêu lên thôi ví dụ máy báo máy báo này máy báo hai thì anh em cầm anh em xòe hai cây này lên ngửa lên nhất chín nhất chín là chia từ mình là đảm bảo bài của anh em sẽ lớn nhất ai chia cũng được đó bài mình chín cấm cấm các loại chín đó đây là đánh ba cây còn khi mình làm trương mình làm trương thì anh em có thể là kết hợp bằng tay nghề kết hợp bằng tay nghề à, tay nghề là như thế nào ví dụ như bài của anh em anh em để năm bảy tám ở dưới này đúng không anh em làm trương anh em cháo bài này cho người ta máy này bỏ qua rồi tại vì anh em đánh bằng tay nghề này người ta bốc cái này năm này ví dụ bây giờ năm năm là mình phải chia từ cái nhà nhà này đi mình sẽ chia là một này hai này ba này bốn năm đấy mình chia bình thường mà thôi đấy. bài mình năm bảy tám đó đây là chia bằng tay nghề chia chia hạ chia này con hai này đấy, con hai nữa này mình chia này đó. đây là kỹ năng bằng tay nghề anh em nào muốn tham khảo thì tấn sẽ truyền lại cho anh em còn à, anh em sở hữu con máy này anh em sẽ đánh ba cây bốc cái đánh ba cây bốc cái ấy, là anh em không cần nhiều anh em chỉ cần 10 ván bốc cái ấy. anh em ván này tôi bốc cái ưu tiên bốc cái đánh to một cái thế là anh em ăn tiền thôi lượm lưới thôi vâng, anh em nhớ đăng ký kênh của tấn phạm nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em